Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng soi kèo cùng với kênh tiếng bóng đá và kênh ờ, tiếng bóng đá VIP luôn nha anh em. Ok thì trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu muộn tại giải đấu uh, Serie A nhé anh em, trận đấu giữa cái thằng Bologna với Juventus. Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy thì trước khi mà nhận định phân tích cũng như đưa lên tỷ lệ kèo mà hợp lý nhất cho anh em có thể đầu tư trong cái mã kèo của cái trận đấu này thì anh em nhớ để lại ủng hộ cho Tiến ờ, ba uh, cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên là kênh tiếng so kèo này thứ hai là kênh tiếng bóng đá đó thứ ba là cái kênh tiếng bóng đá vip thì tiếng cũng nhắc một lần nữa đây là cái kênh mà tiếng vừa mới làm lại vừa mới làm uh, cách đây một ngày thôi anh em đó để lên full các trận đấu tại cái giải uh, uh, SEA Games 32 này cho anh em cho nên anh em, anh em nhớ để lại một cái lượt đăng ký follow để ủng hộ riêng cái kênh này cho Tiến nhá đó Ok thì Tiến cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ Tiến thời gian qua đó và Tiến cũng uh, chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe nhá à, thì quay trở lại với cái uh, trận cầu giữa Bologna với Juventus thì đầu tiên anh em nhìn vào à, màn hình có thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này đó chủ nhà Bologna ra sân với sơ đồ là 4231 à, cái thằng tiền đạo cấm cao nhất đó chính là cái thằng uh, à, à, Zidje này đó thì uh, cái bộ ba hậu công cái thằng tiền đạo mang áo số 11 này đó chính là Barrow cùng với Ferguson và uh, Albicet đó còn về đội cách Juventus thì sẽ ra sân với cái sơ đồ là 3511 à, một sơ đồ khá là dị của Juventus thường hay áp dụng với cái mùa giải năm nay nhé anh em đó à, cái thằng tiền đạo cắm cao nhất đó chính là tiền đạo mang áo số 14 Milic này đó và cái tiền vệ hộ công cho Milic đó chính là uh, Di Maria thì đây là cái sơ đồ nó nó tuy nó rất là lạ nhưng mà với người hâm mộ thì chắc chắn cũng khá là quen thuộc với Juventus đúng không anh em đó nó áp dụng cái sơ đồ này khá là nhiều đó tuy đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra trước cho anh em nhận định phân tích về cái sơ đồ thôi nhưng mà Tiến cũng uh, nghĩ là tầm 70 đến 80 phần trăm là huấn luyện viên của Juventus đó chính là cái ông ờ, Oneri này sẽ tung ra uh, nguyên đúng cái đội hình là 3511 này đó uh, ok thì anh em có thể cùng tiến đảo qua thêm về cái uh, uh, tình hình chấn thương của hai đội này đây đầu tiên đó chính là đội chủ nhà sẽ vắng thiếu vắng đi bốn cái sự uh, vắng mặt của uh, Sanson cùng với Suriano và uh, Nolini đó và Anautovic còn về đội khách uh, Juventus sẽ thiếu vắng đi cái trường hợp của cái thằng Mosekin này đó còn về cái trường hợp của cái thằng uh, thì đã có thể ra sân trong cái trận cầu đêm nay do đã có dấu hiệu bình phục chấn thương đó thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội nha Đầu tiên là đội chủ nhà Bologna thì nó đang có được 44 điểm sau 31 vòng đấu với 12 thắng 8 hòa và 11 thất bại, ghi được 40 bàn thắng và đẩy thủng lưới 39 bàn. Đấy, à, thì với cái số điểm hiện tại mà Bologna có thì gần như nó đã yên phận ở cái vị trí này rồi anh em đó phía trước chỉ còn 7 vòng đấu thôi đó nhưng mà với cái số điểm này cũng khá là an toàn cho Bologna nhưng mà để cạnh tranh một cái vé dự cúp C2 cũng như là C3 châu Âu thì chắc chắn là sẽ rất là khó dành cho Bologna vì hiện tại nó đang kém cái nhóm ờ, vị trí mà chơi C3 gần nhất đó chính là à, vị trí thứ sáu Atalanta đến 11 điểm cách biệt đó một con số khá là khó để cho Bologna có thể vượt lên khi mà phía trước chỉ còn 7 vòng đấu nữa thôi Đấy, chưa nói đến việc là Inter Milan ở vị trí thứ bảy vẫn đang có được 54 điểm bỏ xa cái thằng Bologna đến 10 điểm nữa. Đó, thì nói chung gần như Bologna nó sẽ không còn cái mục tiêu gì ở cái mùa giải năm nay nữa. Đó những cái cuộc uh, uh, trận đấu sắp tới của nó chỉ là những cái uh, uh, trận đấu mà mang tính là khảo sát cũng như là đưa ra những cái chiến thuật cũng như cái lỗ chơi mới. Đấy. Ok còn về đội khách Juventus thì nó đang có được 59 điểm. Như anh em đã biết ấy, thì Juventus nó đã uh, uh, được cộng lại 15 điểm từ cái việc mà mà uh, từ cái việc mà xe quanh câu lạc bộ nó khá là lu bu anh em bây giờ nó đã được lấy lên 15 điểm và nó đã vươn lên được vị trí thứ ba với 59 điểm sau 31 vòng đấu này 18 thắng 5 hòa và 8 thất bại đó ghi được 47 bàn thắng và đẩy thủng lưới 26 bàn thì nhìn chung hiện tại cái cơ hội ở vị trí top 4 vẫn còn sáng cửa nguyên cho các đội bóng từ à, à, vị trí thứ sáu như Atalanta, Roma, Milan, Juventus thậm chí là Lazio. các đội bóng này đều có nguy cơ phải bị đẩy xuống cái vị trí thứ năm hoặc thứ sáu để à, à, không được chơi ở cái cúp C1 châu Âu nữa anh em đó hiện tại cái uh, top 4 tại Serie đang cạnh tranh khá là gay gắt nhưng mà có lợi thế cao nhất không ai khác đó chính là Lazio cùng với Juventus khi mà hai đội bóng này chỉ mới thi đấu 31 trận mà thôi đó và đang hơn cái đội xếp thứ tư gần nhất là Milan đến uh, điểm cũng như là 4 điểm cách biệt dành cho hai đội này đấy thì nói chung nếu như mà mà Juventus thắng ở trận đấu này thôi thì cái cơ hội mà để giữ nguyên cái vị trí top 4 thì sẽ sáng hơn rất là nhiều đấy nhưng anh em nên nhớ Bologna tuy nó không còn cái mục tiêu gì nhưng chắc chắn ở khi thi đấu trên sân nhà của Bologna mùa giải năm nay cũng là một cái những cái trận cầu khá là khó chịu ờ, của những đối thủ của Bologna khi mà phải làm khách trên sân của đội bóng này đúng anh em thì như anh em đã biết cái Bologna ở mùa giải năm nay nó thi đấu trên sân nhà cũng tương đối ổn anh em thi đấu khá là tốt luôn là đằng khác đấy nhìn chung thì như tiến đã phân tích thì Juventus chính là cái đội bóng mà rất là cần điểm số ở cái trận cầu đêm nay đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội có thể thấy được này đầu tiên là đội chủ nhà Bologna thì nó có được tổng cộng là 4 thắng 3 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại Serie A. Một cái thông số cũng khá là tốt dành cho đội bóng tầm trung như Bologna ở mùa giải năm nay đúng không anh em? Và anh em nhìn lại những cái trận thua của nó này. Đây. ba cái trận thua của nó là đều thua với cái cách biệt chỉ một bàn thôi anh em. Như trận thua 0-1 trước Monza cũng như là thua 0-1 trước Torino này, rồi trận thua 1-2 gần đây nhất trước Verona ngay trên sân khách đó còn lại các chiến thắng cũng khá là ấn tượng anh em bốn chiến thắng mà có ba chiến thắng giữ sạch lưới luôn đặc biệt là những chiến thắng trước các ông lớn như là 2-0 trước Atalanta này cũng như là 1-0 trước Inter Milan đó cùng với đó là chiến thắng 2-1 trước Sampdoria và thắng 3-0 khá là đậm trước Udinese À, ngoài ra thì Bologna cũng đã xuất sắc cầm hòa được AC Milan với tỷ số một đều ngay trên sân nhà của mình cũng như là Lazio cũng là không đều này đó và hòa với Salernitana ngay trên sân khách với tỷ số là hai đều thì nhìn chung cái phong độ của Bologna mùa giải năm nay cực kỳ tốt nha anh em đó còn về đội khách Juventus à, thì cái dạo gần đây dạo gần đây thì Juventus thi đấu không có được ổn định cho lắm anh em có thể thấy là ở 6 trận ở à, à uh, 6 trận thi đấu gần nhất thì nó đã có đến 4 thất bại một trận hòa và một chỉ có một chiến thắng mà thôi đó nhưng mà cái điều mà đáng nói nhất là cái thằng uh, Juventus này đó nó đã vừa thắng được cái thằng uh, Sporting ở cái uh, vòng tứ kết tại cúp C2 châu Âu ở trận lượt đi này. Đó nhưng mà quay lại trận lượt về hai đội đã hòa nhau với tỷ số một đều. Nhưng với tỷ số này cũng đã giúp cho Juventus tiến thẳng vào cái vòng bán kết tại cái giải ở cúp C2 mùa này. Đó và nó sẽ được diễn ra vào tháng 5 này nha anh em đấy còn à, sau quay trở lại cái giải Serie A thì à, tương đối là khá thất vọng với Juventus khi mà nó có được à, những cái trận thua liên tiếp như là, là trận thua 1-2 trước Lazio cũng như là thua 0-1 trước Sassuolo này đó rồi thua 0-1 trước Napoli ngay trên sân nhà của mình luôn ngoài ra tại cái giải à, Cup 3 Italia thì nó cũng vừa mới bị cái thằng Inter Milan đánh bại với tỷ số 1-0 đó phong độ à, không được tốt cho lắm cho Juventus ở những cái trận đấu gần đây à, thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội này thì trên sân nhà cái thằng uh, Bologna nó đã có được cái chuỗi là bốn trận bất bại liên tiếp với hai chiến thắng và hai trận hòa đó và cái trận thua của nó gần đây nhất là cách đây 5 vòng đấu anh em cách đây 5 vòng đấu ở trên sân nhà rồi thua không một với Bonja này và bốn trận gần nhất thì nó có được hai chiến thắng không để thủng lưới 1-0 trước Inter và 3-0 trước Udinese đó và cùng với đó là hai trận hòa 0-0 trước Lazio và 1-1 trước Milan nhìn chung anh em có thể thấy được những cái trận đấu gần đây trên sân nhà của Bologna đều đụng phải những đối thủ khá là khó chịu đó riêng Udinese thì nó đang thi đấu khá là kém so với Bologna còn lại ba đối thủ khác như là Milan, Lazio cùng với Inter đều là các ông lớn của bóng đá Ý đó nhưng mà Bologna lại có được một chiến thắng và hai trận hòa trước ba cái ông lớn này thì chắc chắn đội bóng này cũng không phải là dạng vừa mùa giải năm nay đúng không anh em đấy còn nhìn qua về cái phong độ ờ, sân khách của Juventus thì ở hai trận trước đó ở hai trận trước đó vào uh, giữa tháng 3 thì nó đã thi đấu khá là tốt khi mà có hai chiến thắng liên tiếp 2-0 trước Facebook này cũng như 1-0 trước Inter nhưng ở bốn chiến làm khách gần đây nhất trên mọi đấu trường thì nó thi đấu uh, khá là tệ anh em thua 1-2 trước Lazio cũng như 0-1 trước Sassuolo này tại Serie A còn tại uh, cúp C2 châu Âu thì nó lại để cho Wattin cầm hòa một điều đó nhưng mà cái trận hòa này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Juventus vì nó cũng đã tiến vào đến cái vòng bán kết tại cúp C2 đó gần như là cái mục tiêu của Juventus ở mùa giải năm nay chỉ là à, một cái vị trí top 4 tại Serie A cũng như là cái ngôi vô địch tại cái cúp C2 để an ủi người hâm mộ thôi anh em đó còn tiếp theo đó thì anh em có thể thấy thêm là ở cái trận mà gần đây nhất thì nó cũng đã để chơi Inter Milan đánh bại uh, tại cái giải uh, cúp Bay Tela cúp quốc gia đó với tỷ số 0-1 đấy và nói chung thì uh, xét về tất cả thì thì cái phong độ hiện tại là cái thằng Bologna trên sân nhà đã thi đấu nhỉnh hơn cái thằng ờ, Juventus khá là nhiều khi mà những cái chiến làm khách gần đây của Juventus khá là bất ổn nha anh em à, và tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đổi nhìn vào lịch sử anh em có thấy thấy được là cái thằng Juve nó có được 3 chiến thắng một trận hòa trước Bologna ở 4 lần đối đầu nhau gần nhất đấy thì với một đội bóng đẳng cấp như là Juventus cũng như về cái tình hình lực lượng ờ, về con người của Juventus nó luôn nhỉnh hơn Bologna nên uh, uh, trong lịch sử đối đầu thì uh, Ờ, một đội bóng khá là nhỏ bé như Bologna mà đối đầu với Juventus thì cái lịch sử nó nó nghiêng về cái thằng Juventus cũng ờ, không có điều gì là nó quá quan trọng nha anh em đấy thì riêng ở cái trận gần nhất tại uh, Serie A mùa này cái trận lượt đi tại Serie A mùa này thì uh, Juventus trên sân nhà cũng đã đánh bại Bologna với tỷ số là 3-0 đấy thì quay trở lại với cái trận lượt về lần này chắc chắn mọi chuyện nó sẽ hoàn toàn thay đổi đối với Juventus vì hiện tại Juventus thi đấu với một cái lối chơi uh, khá là bất ổn khi mà có những cái chiến làm khách gần đây không có được tốt cho lắm còn về Bologna thì nó đang uh, trở thành một cái bộ mặt hoàn toàn khác anh em nó có phong độ rất là cao khi mà được thi đấu trên sân nhà đó và đã à, và ở mùa giải này nó đã đạt đến cái vị trí là thứ 8 trên cái bảng xếp hạng của Serie A với cái thành tích khá là tốt đấy thì anh em hãy xem thêm một ít thông số khác về cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội này này đây anh em thì ở uh, uh, năm trên 6 trận mà hai đội đụng độ nhau gần nhất thì cái thằng Juventus chính là cái đội giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 trước cái thằng Bologna cũng như 9 trên 10 trận hai đội đụng độ với nhau thì cũng là Juventus là cái thằng mà mở tỷ số trước đó xét về mọi yếu tố thì à, cũng như cái thông số trong lịch sử đối đầu thì Juventus gần như là áp đảo hoàn toàn so với Bologna nhé anh em à, thì với những gì tiến đã phân tích thì tiến à, sẽ cho anh em xem thêm về tỷ lệ kèo những cái đó đưa ra trước khi mà chúng ta có thể đưa ra những cái sự lựa chọn an toàn nhất để anh em có thể đầu tư nha đây anh em thì hiện tại tiến đã sàng lọc ra cái bản như thế này để cho anh em có thể dễ nhìn đấy vì tiến không có tiện đưa cái trang chính thức lên trên youtube vì nó sẽ bị đánh cái chính sách của youtube anh em nó sẽ xóa đi cái video của tiến và anh em không thể tìm để xem cái video nhận định của tiến nữa cho nên tiến mới sàng lọc ra cái bản như thế này còn những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi nhiều mã kèo hơn thì ờ, tốt nhất anh em nên có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ ngay cho tiếng nếu như mà anh em tin tưởng cũng như là anh em nào mà có à, đang thua tha sao bờ này đó muốn gỡ gạt muốn cùng đầu tư lâu dài với tiến à, muốn vào cái nhóm của tiến một cách miễn phí không tốn uh, phí tốn lọc gì hết đấy thì nói chung anh em muốn có một trang chơi muốn vào nhóm của tiến thì trước tiên anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng nhé có xài internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là ví momo chỉ đủ một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến ghim ở phía dưới màn hình này đó hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video ấy anh em chỉ cần ấn vào phần mô tả là sẽ thấy được là Facebook nè, Tele, Fanpage cùng với TikTok tiến có ghim những cái đường link trong phần mô tả anh em đó còn không biết liên hệ qua những đường link đó thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo nhé ok thì anh em cần thì tiếng giúp đỡ thôi đó còn à, quay trở lại với tỷ lệ kèo hiện tại thì anh em có thể thấy là thằng Juventus trên sân khách sẽ chấp đội chủ nhà Bologna với mức chấp khá là thấp hơn em đó chấp 0.25 à, còn ngay trong hiệp 1 thì Juventus cũng sẽ chấp Bologna với mức chấp là 0.25 luôn à, nhưng cái mức ăn dành cho Juve khá là cao bỏ 1 ăn 1.20 đấy còn về tài xỉu trận đấu này chỉ là hai hòa cho mã cá chặn và 0.75 cho mã kèo ngay trong hiệp 1 à, ờ, còn về mã kèo gốc ở trận đấu này là mã kèo đồng nha anh em đó đồng cả hiệp 1 lẫn cả trận luôn còn về tài xỉu gốc là 9.5 cho mã cả trận và 4.5 cho mã kèo ở ngay trong hiệp 1 à, còn về mã thẻ phạt là 5.5 cho mã kèo tài xỉu thẻ phạt nha anh em còn về à, à, mã kèo chấp thẻ thì cả hai đội đều có những cái mã khá là ngang đồng nhau đó Ok thì với những cái mã kèo hiện tại cũng như những gì mà Tiến đã phân tích vừa rồi thì Tiến có những cái sự lựa chọn cho anh em có thể đầu tư như sau anh em hợp mã trùng máu với Tiến anh em có thể vào nha đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến đó chính là cây mã kèo à, à, đội chủ nhà Bologna được chấp 0.25 cả chặn cùng với đó anh em có thể vào kèo tài hay hòa ở trận đấu này đó ok cho anh em thì đây là hai cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em có thể đầu tư kiếm lãi trong cái trận cầu đêm nay anh em thấy này trên sân nhà Bologna nó lại có mã kèo đồng phải góc so với Juventus dù cho Juventus là nhỉnh hơn về một mặt về chất lượng con người về cái đẳng cấp cũng như về cái uh, uh, các cầu thủ của Juventus thì có nhiều ngôi sao hơn đúng anh em đó nhưng mà thi đấu trên sân nhà của bóng nào một đội bóng tầm trung thôi thì lại có mã kèo phải cốc và kèo đồng đó mã kèo khá là bất ngờ anh em đấy cho nên uh, có lý do nên nhà cái mới đưa ra những cái mã kèo như thế này đó nhưng mà để đầu tư cái mã kèo Bologna mã kèo đồng phải góc thì nó cũng rất là nguy hiểm đúng không anh em cho nên à, tiến bỏ qua cái phần mã kèo này tốt nhất là anh em nên vào cho tiếng mã kèo Bologna được chấp 0.25 cả chặn cùng với tài hai hòa cả chặn đây là hai cái mã kèo tối ưu nhất mà tiến đưa ra cho anh em có thể kiếm lãi trong cái video này còn những anh em nào mà muốn uh, uh, như tiếng nói từ đầu video ấy uh, muốn có những mắc kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn khi mà tiếng nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội biết được có lối chơi của tụi nó như thế nào lúc đó tiếng sẽ đẩy những mắc kèo nó chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em theo ok chưa còn hiện tại đây chỉ là những mã kèo tham khảo dựa trên những cái thông số cũng như cái đội hình dự kiến và cái phong độ của hai đội mà tiến đưa ra thôi đấy học mã trùng máu thì vào ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em cần một trang chơi tiến nhắc lại lần nữa chỉ cần có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking hoặc là chuyển khoản online đó hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo à, 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả ấy. thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang và cách đặt cược cách vào kèo nhé ok thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé à, và tiến cũng xin kết thúc cái video này tại đây đó và hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp nhé